Viết trên tạp chí The New Yorker, họ cảm thấy vô đạo đức nếu ở lại đây. Nó giống như họ phải ngồi trên một trong những chiếc máy bay thả bom. Gerson biết nhiều người đã rời quê hương Nga trong những tuần gần đây. Trong số này có các nhà sử học, những người trong ngành truyền thông và các nhà hoạt động xã hội. Bên cạnh ý thức trách nhiệm là nỗi sợ hãi về sự đàn áp chính trị. Chuyện bắt lính và tình trạng nước Nga bị cô lập, họ ra đi, nhà báo viết. Bởi vì nước Nga mà họ xây dựng và sinh sống đang biến mất. Nhà nghiên cứu di cư Olga Gurina ước tính số người đã rời khỏi nước Nga là 300.000 người. Người đứng đầu Viện Rospi, một tổ chức tư vấn về chính sách di cư cho biết, còn nhiều người khác đã chuẩn bị xong vali. Đây chủ yếu là những người trẻ, có năng lực, dân thành thị và đặc biệt là được đào tạo tốt như nhân viên tài chính, nhà báo và chuyên gia IT. Theo Gulina, ở Nga đang diễn ra một cuộc di cư những bộ óc thông minh. Họ là những người mà trình độ học vấn đã tạo ra suy nghĩ độc lập, Họ không bao giờ ủng hộ chế độ Putin, do đó chiến tranh chỉ như một giọt nước nhỏ làm tràn ly, để cuối cùng họ phải từ bỏ quê hương. Đối với nhiều người, đây là cách duy nhất để phản đối các chính sách của Điện Kremlin. Bởi vì kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược, Tổng thống Putin đã một lần nữa hạn chế hàng loạt quyền tự do ngôn luận. Một chút tình đoàn kết với Ukraine cũng ngăn cấm. Các cuộc biểu tình bị dập tắt, không còn báo chí tự do, và một án tù dài hạn dành cho những ai gọi cuộc tấn công của quân đội Nga vào Ukraine là chiến tranh. Ai không đồng ý với chính sách của Điện Kremlin chỉ có thể lựa chọn ở lại trong nước và im lặng hoặc là ra đi. Hầu hết đi du lịch bằng vé một chiều. Tuy nhiên việc di cư gặp rất nhiều trở ngại. Ví dụ Moscow cấm công dân của mình xuất cảnh với hành trang hơn 10.000 đô la. Ngoài ra, thiếu khả năng ngôn ngữ có vấn đề với các giao dịch tài chính quốc tế, các đại sứ quán và không phận đóng cửa, cũng khiến cho việc rời khỏi đất nước trở nên khó khăn. Do đó, hầu hết trong số họ di cư đến các nước thuộc Liên minh Á-Âu như Armenia, Kazakhstan hoặc Kyrgyzstan. Ở đây họ có thể ở lại trong 30 ngày mà không cần đăng ký cũng như mở tài khoản bằng đồng rúp, Gulina cho biết. Các điểm đến khác là Georgia, Azerbaijan, Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Bulgaria, Siberia, Uzbekistan và Mông Cổ. Nhà nghiên cứu về di cư cũng nhấn mạnh rằng không phải ai muốn đi cũng có đủ tài chính để làm việc đó. Giá vé máy bay và giá thuê phòng tại các quốc gia tiếp nhận đang tăng chóng mặt do nhu cầu cao. Bất chấp tất cả những thách thức này, hầu hết người Nga rời đất nước của họ với tấm vé một chiều. Các cuộc thăm dò đã chỉ ra rằng 70% những người đã rời khỏi Nga không bao giờ muốn quay trở lại. Và lúc này thậm chí Putin có thể thí nước cờ chảy máu chất xám, bởi vì chính những người có học vấn và quan tâm đến toàn cầu có thể gây nguy hiểm cho ông ta. Nhà kinh tế học và trưởng khoa nghiên cứu tại Viện Đông Âu tại Freie Universität Berlin, theo Charis Grigoradis cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ntv.de, những người Nga di cư là những người mang đầu óc sáng tạo, họ có khả năng mang lại sự thay đổi về mặt kinh tế và cả chính trị. Chuyên gia kinh tế giải thích rằng việc những người này bỏ đi sẽ khiến cho Putin dễ dàng thu nhỏ phe đối lập trong nước. Nguồn nhân lực của Nga đang cạn kiệt. Tuy nhiên, về lâu dài, sự di cư mạnh mẽ của những người Nga có trình độ học vấn cao có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế đất nước, bởi vì họ không chỉ mang theo tiền mà trên tất cả, họ mang đi cả kỹ năng của họ. Grigor Kriadis nói, vốn con người là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong tăng trưởng kinh tế của Nga – nó thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo, một tỷ lệ lớn người di cư thuộc ngành công nghệ thông tin. Khoảng 50.000 đến 70.000 chuyên gia IT của Nga đã rời khỏi đất nước kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu. Hiệp hội Truyền thông điện tử Nga đưa tin. Và đây chỉ là làn sóng đầu tiên. Hiệp hội dự kiến chỉ riêng trong tháng 4 này, nước Nga sẽ mất thêm 100.000 nhân lực lành nghề. Grigoriadis cho biết không có gì là ngạc nhiên khi một số lượng lớn các chuyên gia công nghệ sẽ rời khỏi đất nước. Nền đào tạo của người Nga trong lĩnh vực này nổi tiếng trên toàn thế giới, nhân lực IT của Nga đang được ưa chuộng ở nước ngoài. Phần lớn các chuyên gia IT trẻ tuổi có cơ hội rất tốt để tìm được việc làm bên ngoài nước Nga với mức lương cao hơn. Trong khi thế hệ trẻ muốn kết nối kinh nghiệm của họ với kiến thức toàn cầu, thì nước Nga sẽ tiếp tục chìm trong cô lập. Grigoriadis nói, những thứ như thế này khiến cho mọi người rời bỏ đất nước. Tuy nhiên, xu hướng này không chỉ xuất hiện kể từ ngày 24 tháng 2 năm nay mà kể từ khi sáp nhập Crimea, nhiều người Nga đã chạy trốn Putin. Người Nga rời khỏi đất nước của họ không chỉ vì trách nhiệm của họ trong cuộc chiến mà còn vì tình hình kinh tế của chính họ, vốn ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong 10 năm qua. Điện Kremlin được báo động. Nikolai Rosanov, nhà nghiên cứu kinh tế tại Đại học Pennsylvania, nói với Business Insider, trong 12 năm qua, nền kinh tế không có tăng trưởng và ngày càng ít cơ hội cho những người trẻ tuổi. Do cuộc chiến tranh xâm lược của Nga và các lệnh trừng phạt tiếp theo của phương Tây, Nga nhanh chóng trở thành một kẻ bần cùng. Các thương hiệu IKEA, H&M, McDonald's và CO đã tắt hết đèn. Và nhiều công ty công nghệ như Twitter và Media bị cấm đoán, hàng trăm ngàn người bị mất việc làm. Rosanov dự đoán rằng sự phát triển này sẽ đẩy đất nước vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ đầu năm 1990 và cuộc di cư sẽ tăng tốc. Rõ ràng Điện Kremlin cũng bị báo động Bộ Tài chính Nga đã công bố các biện pháp hỗ trợ ngành công nghiệp IT. Các công ty IT và nhà phát triển phần mềm sẽ được giảm thuế đáng kể và nhận các điều kiện vay vốn tốt hơn. Các nhân viên trong ngành thậm chí còn được miễn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, nhà kinh tế Grigoriadis không tin rằng các biện pháp này sẽ thuyết phục được bất kỳ ai ở lại. Người Nga ra đi vì nhiều lý do, chúng bao gồm tình hình kinh tế của đất nước, sự cô lập của xã hội, cuối cùng là chính sách của Điện Kremlin và cuộc chiến chống lại Ukraine.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 khác với hầu hết các thành viên khác của ASEAN. Đã có tổng cộng 3 cuộc bỏ phiếu lớn về Ukraine tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kể từ khi Nga tiến hành xâm lược. Lần đầu tiên là nhằm lên án cuộc xâm lược, Việt Nam đã bỏ phiếu trắng. Lần thứ hai là yêu cầu bảo vệ dân thường, Việt Nam cũng bỏ phiếu trắng. Và lần thứ ba là vào ngày 7 tháng 4 là trục xuất Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì Việt Nam lại bỏ phiếu chống. Việt Nam, Lào và Trung Quốc là những quốc gia cộng sản còn sót lại, mà là nước cộng sản nhược tiểu, nên họ có quan điểm giống hệt quan thầy trong các quan điểm về cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine. Ngược lại, các thành viên ASEAN khác là Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan đều đã biểu quyết khác với Việt Nam và Lào trong cả ba lần. Có một nhóm gồm bốn quốc gia chơi rắn là Belarus, Eritrea, Bắc Hàn và Syria các nước này ủng hộ Moscow trong cả ba cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc. Cả bốn nước đều không có nhu cầu phải giữ cân bằng giữa việc ủng hộ Nga với những tính toán khác. Họ đã phải chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây vì phổ biến vũ khí, vi phạm nhân quyền và đe dọa các quốc gia láng giềng. Nói cách khác, họ không có gì để mất khi ủng hộ Nga. Sự thịnh vượng kinh tế của Việt Nam cũng phụ thuộc vào mối quan hệ tốt đẹp với châu Âu và Hoa Kỳ. Do đó, việc bỏ phiếu của nước này đối với Ukraine khá khác biệt so với các nước thân Nga. Thay vào đó, cách Việt Nam biểu quyết về ba nghị quyết Ukraine tại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã cố gắng đi theo một đường lối ôn hòa hơn. Các phiếu bầu của Hà Nội giống hệt với 15 quốc gia khác, gồm 6 quốc gia ở châu Phi như Angola, Burundi, Cộng hòa Trung Phi, Congo, Mali và Zimbabwe. 6 quốc gia ở châu Á là Trung Quốc, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lào và Tajikistan. Và ba nước ở châu Mỹ, Bolivia, Cuba và Nicaragua. Các nước này không phải là một nhóm có phối hợp với nhau về đường lối ngoại giao, nhưng có một số điểm chung. Cả 16 quốc gia thân thiện với Nga nhưng bị hạn chế bởi các yếu tố khác. Tất cả đều né tránh việc chỉ trích trực tiếp Moscow. Trong cuộc bỏ phiếu lần thứ hai của trong cuộc bỏ phiếu lần thứ hai của Hội đồng Liên Hợp Quốc, tất cả đều bỏ phiếu trắng mặc dù nghị quyết đó chỉ nói về việc bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Nhưng nó đã chỉ đích danh Nga là kẻ xâm lược Ukraine. Đó là mức lên án mà Việt Nam và các nước khác thấy là quá mạnh. Tuy nhiên, thay vì phản đối hoàn toàn, họ lại bỏ phiếu trắng. Điều thú vị là trong cùng phiên họp đó, Hội đồng Liên Hợp Quốc cũng đã bỏ phiếu về một phiên bản khác của nghị quyết, trong đó hoàn toàn không nêu tên Nga. Phiên bản đó đã được hỗ trợ bởi 50 quốc gia, bao gồm Nga, Trung Quốc, Lào và Cuba. Lẽ ra về mặt chính trị, Việt Nam dễ dàng ủng hộ nghị quyết này. Nhưng kỳ lạ thay, phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc lại không hề biểu quyết, thậm chí không hề bỏ phiếu trắng. Không rõ đây là một sự nhầm lẫn hay là phái đoàn cố tình rời khỏi phòng để tránh phải đưa ra lựa chọn của mình. Trong số 16 quốc gia thân thiện với Nga, trên thực tế hầu hết đều là các quốc gia độc đảng Tất cả các nước này đều bị quốc tế chỉ trích về hồ sơ nhân quyền trong nước và đều bác bỏ sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của họ. Việt Nam cũng không khác gì. Trong cuộc bỏ phiếu lần thứ ba, Việt Nam là một trong 24 nước biểu quyết phản đối việc đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Cuộc bỏ phiếu thứ ba tại Hội đồng Liên Hợp Quốc về việc đình chỉ Nga khỏi tư cách thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc có kết quả sát sao hơn nhiều so với các cuộc bỏ phiếu trước đó chỉ 93 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc ủng hộ nghị quyết. Việt Nam là một trong số 24 quốc gia bỏ phiếu chống, bên cạnh 4 quốc gia ủng hộ Nga và 16 quốc gia thân thiện với Nga. Đại sứ Việt Nam Đặng Hoàng Giang phát biểu phản đối nghị quyết này, khẳng định rằng thông tin gần đây về thương vong dân sự ở Ukraine cần được xác nhận một cách minh bạch với các bên liên quan – theo quan điểm của Việt Nam, thì cách duy nhất để tiến về phía trước là tiếp tục đối thoại nhằm đạt các giải pháp lâu dài, ông nói. Danh sách đầy đủ kết quả biểu quyết của các nước trong lần bỏ phiếu thứ ba tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc đình chỉ tư cách thành viên của Nga tại Hội đồng Nhân quyền. Xanh là đồng ý, đỏ là phản đối, vàng là bỏ phiếu trắng. Các nước phi dân chủ như Việt Nam và Trung Quốc từ lâu đã tìm cách làm giảm hiệu quả của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong quá khứ, hội đồng đã nêu lên tình trạng lạm dụng mà chính phủ các nước này áp dụng để đàn áp trong nước. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một số quốc gia độc tài đã được bầu vào hội đồng. Năm 2020, có Trung Quốc, Nga và Cuba được bầu. Venezuela được bầu vào năm 2019. Việt Nam đã tuyên bố ứng cử vào hội đồng vào năm tới. Có vẻ hợp lý khi Việt Nam sẽ phản đối nguyên tắc các quốc gia có thể bị đình chỉ khỏi hội đồng dựa theo kết quả bỏ phiếu tại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Một phần khác của bức tranh là tình hình kinh tế. Tuy thương mại của Việt Nam với Nga ít hơn nhiều so với thương mại của Việt Nam với Trung Quốc, Hoa Kỳ hoặc Liên minh châu Âu, nhưng nó lại tập trung vào các lĩnh vực chiến lược. Nga cung cấp phần lớn lượng vũ khí nhập khẩu của Việt Nam và các nhà đầu tư Nga đóng vai trò quan trọng đối với lĩnh vực dầu khí của Việt Nam. An ninh của Việt Nam phụ thuộc cả vào nguồn cung cấp vũ khí liên tục của Nga và dòng dầu liên tục được bơm bởi các công ty Nga.